Sơ giải về tứ diệu đề một Khổ đề gồm các sự khổ trong đời. hai Tập đề gồm có các tập nhân sanh ra quả khổ. ba Đạo đề gồm có tám đường chánh. bốn Diệt đề phương pháp diệt khổ hưởng quả niết bàn. Sơ giải A. Khổ đề Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh trong cõi trần này chịu muôn ngàn điều khổ não kể chẳng xiết, nhưng có thể tóm tắt lại làm tám điều. Vì trong tám điều khổ ấy, nó có thể nảy ra muôn ngàn sự khổ não kia. Một, sự sanh khổ. Vì linh hồn chưa được hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả gì, nên còn phải đầu thai làm con người thế gian. Khi nhập vào thai trong bụng người đàn bà, thì